tao đúng chấp chừng cái rồi Thằng này, nhanh thế Thôi cãi nhau sao? Đéo biết à? Ờ Cả mình thế tấm bên lên xe xong ra về đi về Chửi em à Này Bố mình nhịn là lâu lắm rồi đấy nhá Kết luôn Ôi Thôi ừ. Quá Tưởng máu mặt Tóc nó là gì nắng nắng nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau một Anh còn không nhớ lần đầu mình gặp là nắng hay mưa xa nhau mình đã nắm tay chưa xin một lần nữa để anh